trở lại kênh Biên Gia Lai nhé Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về cách hãm tiết canh thỏ nhé các bạn nhé Và đây mình đã chuẩn bị một con thỏ Con thỏ này nó rơi vào khoảng 2 ký tư đấy các bạn Dòng này dòng thỏ cỏ Riêng cái dòng thỏ cỏ thì thịt ăn nó rất là thơm ngon đấy các bạn nhé à, Và cách hãm tiết canh thỏ thì nó cũng tương tự như tiết canh vịt đấy các bạn ạ Đối với một con thỏ 2 ký tư này thì mình sẽ cho vào đây là một muôi nước mắm nhé các bạn nhé Đây hôm nay mình sẽ dùng nước mắm Nam Ngư và mình cho vào đây hai muôi nước cũng tỷ lệ 12 y như là hãm tiết canh vịt đấy các bạn Đấy. và chúng ta quấy cho nó đều nhé đây còn về phần cắt tiết ấy, thì mình sẽ cắt ở tai nhé các bạn nhé đây này cắt ngay ở chỗ cái cái, cái gáy và sát chỗ mép tai này các bạn này ở đây nó có một cái mạch máu này chúng ta chỉ cần dùng con dao thật sắc chúng ta sấn vào là cái cái tiêm mạch máu nó phun ra các bạn và do cái thập toán của YouTube nó không cho quay cảnh giết mổ cho nên mình sẽ bỏ qua coi bỏ qua cái cảnh à, cắt tiết đấy các bạn nhé đây các bạn ai tiết thì mình cũng mới cắt xong này các bạn này sau khi chúng ta cắt ấy, thì chúng ta sẽ quấy nhé quấy cho nó hòa tan với với cái nước mắm nha các bạn nha rồi chúng ta sẽ cho vào trong một cái tủ mát chúng ta để à, chúng ta làm như vậy thì cái, cái khoảng cách thời gian chúng ta làm làm thỏ chúng ta phui này rồi chúng ta mổ này nó cũng tốn khoảng 2 tiếng hai hoặc hơn hai tiếng chúng ta mới lên mâm được thì chúng ta để ngoài như vậy thì nó sẽ tiết nó sẽ rất là nhanh thân còn chúng ta để ở trong tủ tủ mát ấy, thì nó giữ được cái cái tiết chúng ta lúc nào nó cũng có cái màu nó đỏ đấy các bạn đây con thỏ thì mình đã cắt xong này bây giờ mình chia sẻ lại cái vết cắt cho các bạn này các bạn xem này là mình cắt uh, nằm ngay ở cái cái, cái, cái gáy mà chúng gần cái tai này, này đấy mà chúng ta sấn là cái cái cái gáy chứ không phải chúng ta sấn ở cổ nhá sấn ở cổ nó không không ra tiết đâu mà chúng ta phải sấn ở trên ngay trên cái gáy này xuống này đấy ngang chỗ cái cái cái đầu của nó này đấy. cái đầu nó là mình sấn ngang đây nó có một cái mạch tiết đi ngang qua này này chúng ta sấn đây là tiết nó ra rất là mạnh đây các bạn đây con thỏ thì mình đã thui và mổ làm sạch sẽ đây các bạn này đó những con thỏ rất là ngon luôn các bạn này vàng ươm này hôm nay thì mình sẽ làm hai món một món tiết canh và một món già cầy Đấy, hôm nay mình sẽ làm món thỏ già cầy rất là ngon luôn các bạn nhìn thịt thì các bạn này rồi thớ thịt nó trắng phong luôn các bạn này thỏ thì cũng có làm được rất nhiều món chẳng hạn như là tái này tái thỏ cũng rất là ngon tái, tái hoặc là nướng nướng rất là ngon các bạn rồi bây giờ mình sẽ chặt ra để mình ấy nhá để mình ướp nha các bạn nhá đây mình sẽ lấy cái phần này mình làm à, nhân để đánh tiết canh đấy các bạn này đây các bạn ơi thịt thì mình cũng đã chặt ra với cái miếng vừa ăn nhé các bạn nha còn à, đây còn số thịt này mình sẽ làm nhân này trong đây là có miếng đùi này và một ít bụng Đấy, ba chỉ. Em xài ở đó nó đây các bạn ơi cái phần nhân thì mình đã băm à, nhỏ như thế này các bạn này và bây giờ thì mình sẽ tiến hành để mình à, ướp nhé ở trong đây thì mình đã có giềng và xả là mình đã xe sẵn này các bạn này chúng ta làm cái món à, giả cầy thì chúng ta làm nhiều giềng vô càng nhiều giềng nó càng ngon các bạn ạ đó nhiều giềng nó ăn nó mới đã rồi mình cho vào đây nửa muỗng bột ngọt nha mắm tôm này mắm tôm mình áng chừng nhé các bạn nhé ngũ vị hương ngũ hương thì chúng ta cho mức độ vừa phải đừng cho nhiều quá cho nhiều nó hôi đấy các bạn nhưng mà phải có riêng làm cái món là giả cầy là phải có cái ngũ vị hương này nó mới dậy mùi rồi ờ, cho ít thôi rồi mình cho hai quả ớt nhé là mình cho cơm mẻ cơm mẻ thì mình cho đây khoảng ba muỗng mình thích ăn chua thì các bạn các bạn là ít ăn chua thì các bạn cho ít còn mình thì mình thích ăn chua mình cho ba muỗng còn các bạn thích thì các bạn cho khoảng muỗng hơn muỗng được thì theo khẩu vị mỗi người bây giờ mình trộn đều hỗn hợp nhé đây con thỏ này hai ký tư đây các bạn này. cũng được nhiều các bạn này và chúng ta sẽ ướp trong thời gian khoảng à, nếu có thời gian thì chúng ta ướp khoảng tiếng nhé còn không thì nửa tiếng để cho nó ngấm gia vị ấy. cái món ăn là có ngon hay không là cái cơ bản là ướp chúng ta ướp có thời gian chúng ta ướp à, ướp lâu thì nó thấm thì sau khi chúng ta ăn nó sẽ cái miếng thịt của chúng ta nó sẽ rất đậm đà ngấm vào cái thớ thịt Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo để mình phi hành tỏi nhé các bạn nhé Mình xào nhân này. Mình cho vào đây hai quả ớt này Rồi sau khi hành tỏi đã vàng tiếp tục mình cho cái phần nhân vào mình xào nhé mình cho vào đây một ờ, muỗng ờ, mắc khén các bạn nha à, cho mắc khén là thì nó cái mùi vị nó rất là thơm các bạn này đây là một cái hương vị quả vùng tây bắc đó các bạn ở vùng tây bắc mình người ta chuyên làm cái mắc khén để ướp gia vị chẳng hạn như nướng cá nướng thịt này người ta hoàn toàn người ta ướp bằng cái mắc khén này nếu mà các bạn cảm thấy mà cái thích cái cái, cái, cái cái gia vị mắc chén này thì các bạn à, xem là cái đường à, mô tả mình sẽ để ở cái đường link ở dưới ấy. các bạn cứ trỏ cái đường link này nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang bán hàng à, mắc chén đấy các bạn nhé giá của nó thì nó cũng không có đắt lắm đâu nói chung một ký nó khoảng 220 gì đó 200 thì tới 220 230 nhưng mà nó nhiều đó các bạn ơi một ký nó rất là nhiều tại vì nó nhẹ mà Đây các bạn ơi, cái phần nhân thì mình đã làm xong và đã được, bỏ được ra được bốn cái chén như thế này các bạn này. Đây còn tiết thì mình cũng mới lấy ở trong tủ ấy đây các bạn này, tủ mát đấy. Đấy chúng ta bỏ vào trong tủ mát thì bao giờ nó vẫn giữ được cái màu tiết nó hồng đấy các bạn này. Và bây giờ mình sẽ chắt bớt. Ở đây thì cái chắt bớt ờ, cái nước ở trên đấy nhá, nước mắm ấy. chất để cho nó bớt mặn đi các bạn rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành để đánh tiết canh nha các bạn nhé trước tiên là mình sẽ ngoáy cái tiết này cho nó loãng ra này Rồi mình sẽ cho vào đây là một muôi tiết này Và một à, rưỡi nhá một rưỡi nước sôi nhé các bạn nhé và mình sẽ nếm thử xem mức độ nó mặn nhạt thế nào rồi các bạn này do khoảng già mua cho các bạn nha nhưng cơ bản chúng ta phải nếm nếu mà trường hợp nếu mà nó mặn thì chúng ta phải cho thêm nước đấy cho thêm nước sôi để nguội rồi trong đây còn khoảng ờ, muôi hơn muôi nữa thì mình cũng cho vào đây khoảng rồi Rồi mình sẽ chờ cho khoảng vài phút mình quay lại nhé Rồi tiếp tục mình sẽ cho cái giả cầy nữa nhé Vào mình à, xào đấy các bạn nhé Mình nấu nhé Bây giờ nhiều quá này. Đừng ngắt luôn quay lại cái món tỏ à, già cầy của mình xem đã ngấm gia vị cho các bạn nhé là mình xào vào vừa nãy bây giờ cũng đấy này cũng à, rút hết nước này lúc này thì mình cảm nhận là rất là thơm các bạn đây thơm mùi quả xả quả giềng này món này nhậu bát cháy nữa các bạn ơi rồi quá thơm rồi thử rồi sau chừng vài phút thì bây giờ mình sẽ quay lại kiểm tra tiết canh thỏ xem nó đông chưa các bạn nhé Mình nghĩ là chắc chắn là đông rồi Rồi đông thì các bạn này À đông này này Đó Đông chưa Đó đông hết rồi đó Nếu mà để thêm được khoảng 3-4 phút nữa thì nó sẽ đông hơn Đây thì mới khoảng vài phút thôi các bạn Thì nó vẫn chưa được ờ, đông chặt cho lắm Nhưng mà như vậy cũng đã được rồi Đó tiết canh thỏ thì thực ra thì ăn nó rất là mát các bạn ạ mà thỏ này là thỏ cỏ đấy các bạn ơi thỏ cỏ thì bao giờ cái chất lượng thịt bao giờ ăn là vẫn ngon dai người ta nuôi bằng à, cho ăn cỏ không cho ăn cám công nghiệp nên riêng tiết canh thỏ thì ăn rất là ngon nó ngọt y tiết canh vịt luôn các bạn Vậy là hôm nay mình à, vừa chia sẻ cho các bạn à, cách hãm tiết canh thỏ Đấy như các bạn đã theo dõi video thì nó cũng không có gì là gọi là khó khăn Rất là đơn giản thôi Thì các bạn cứ làm theo đúng cách của mình chia sẻ thì chắc chắn các bạn sẽ làm được một món tiết canh thỏ rất là bổ và mát À, video mình kết thúc tại đây nhé nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo